trước khi và trong khoảng thời gian quen vợ của con thì con cũng quen được rất là nhiều có những ừ, cô bố mẹ ừ, cũng rất ừ. thích nhưng mà cái lúc trước là con không có dự định cưới vợ nói chung là con có những cái mối tình gọi là chỉ đi 50 không không đi hết sau này là con thương vợ con tại vì vợ con nghỉ học cho nên là con quyết định cưới chứ ví dụ như mà ừ. vợ con mà con quen từ đi làm hay chẳng hạn thì cảm thấy không con tình cảm nữa là con cũng ngưng thôi nhưng mà ừ. con cảm nhận là vợ con vì con cho nên con phải ừ. có trách nhiệm về cái chuyện đó con phải cưới vợ vì mình là không đi học tiếp dạ vâng. nhưng mà mình vì vợ bao lâu mới cưới vợ nói chung là vợ con nghĩ là là con có cưới luôn nghĩ là cưới luôn nghĩ là cưới là luôn ba mẹ tới hỏi luôn dạ vợ của con á làm mọi thứ vợ của con đều tốt hết chỉ có một thứ mà vợ con nói chung là không thông cảm cho công việc của con không thông cảm là nói do, là do ví dụ đúng rồi đúng rồi ghen đúng không thì con phải nói thẳng là ghen đó, đi chứ cái chữ mà không thông cảm đâu phải là thật xấu mẹ chị ghen đúng rồi chỉ có ghen thôi. ghen sao lần lần ghen mà dễ sợ nhất đối với con là lần nào có một lần ghen mà rồi lấy dao bợ luôn mà. <laughs> Con xin chào à, chú à, Quốc Thuận với cô Hồng Vân Con tên là Nguyễn Minh Tiến Con đến từ Bình Định Bình Định Bình Định Trời Con tên là Tiến Bữa đó là con cái cặp ổng tên là Lên Nguyễn Văn Lên Youtuber Con làm nghề gì? Con cũng làm Youtuber luôn Rồi Ôi, xong luôn dạ. Tiến Lên Bình Định Giọng nói này Khuôn mặt này Ánh mắt này Con là em hay là anh của ờ, Lên, Lên. Nói Nguyễn Văn Lên coi Dạ con là anh ạ à. Hai anh em con là Tiến Lên đó Dạ vâng ạ à. Youtuber của con là tên gì và chuyên về tảng gì? Youtuber của con tên là Tiến Black ở trong kênh con tên là Tiến Black thì con làm về tất cả mọi thứ cứ gọi là vlog đời sống dạng như đi ăn hay là đi du lịch hoặc là có thể là cho bạn cho bè rồi vậy rồi bây giờ tới tới con, tới, tới con. chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận con tên là Hồ Thị Duyên Chi, con 25 tuổi, con đến từ Bình Định luôn. À. Con à. làm à, dạ con nội trợ, nội trợ trong gia đình, con chỉ ở nhà và nội trợ chăm con rồi thôi. Cơ duyên nào mà hai con gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau? Đầu tiên là anh Tiến có quen một cái bạn của chị Ở trên mạng em không biết Anh Tiến có đi chơi với chị đó Trong một cuộc, đi chơi Chị đó có dẫn một người bạn thân của em Là bạn thân hồi nhỏ luôn á Xong là một cuộc đi chơi khác là anh Tiến đi chơi với bạn thân của em Cuộc đi chơi đó là dẫn em đi Đi Ai theo dẫn? chung à. Bạn thân của, ừ. của con dẫn con đi chung vợ dạ, của con thì à, cớ nó cũng không có hấp dẫn thì sự nếu mà qua lời cớ của con nó sẽ hấp dẫn như phim chướng hơn ừ đúng rồi con cớ đi thì là cái câu chuyện nó như thế này là ngày ngày lúc mà lúc trước con còn trẻ thì con có một cái dịch vụ là quét zalo gọi là tìm bạn xung quanh á là con quanh. tìm đó. bạn địa phương con mới gặp một cô bé bây giờ cớ ra nhiều khi cô bé lỡ coi được là chữ con nói sao lên mạng nói xấu nhưng mà giờ người ta cũng không biết là ai nên con cớ cho vui cái lúc con ra con gặp cô bé thì à, mập quá con sợ đi xe hầu không xe móng con sợ hư con mới nói với cô bé là em có đứa bạn nào không dẫn đi theo chơi thì ý là con nói vậy thôi vậy ai ngờ là con bé nó mới chơi ra một con bạn là bạn thân của vợ con hiện tại bây giờ ừ. là cái con ra là con mới chơi con bé kia đi chơi là con cắt đứt luôn dưới con bé mà tao con đi luôn ừ, à, là sau khi là con quen bạn thân của vợ con á thì con bạn thân của vợ con thì cũng không phải là xấu xí gì nhưng mà nó thích cười quá cái chuyện gì cũng có thể cười được cho nên mà con lại nói với cái với cô bạn thân của vợ con một câu ơi xì nhường nói với biết kìa em có đứa bạn nào dẫn theo chơi <laughs> đó là là bắt cầu á bắt cầu hai ừ. nhịp á và bắt đầu là mới dẫn vợ con ra hồi lúc đó gặp vợ con thì à, nhỏ nhỏ xinh xinh hầu vợ con có bốn mươi mấy cân à con thì nói chung là số con cũng gọi là ông trời ông à, lái gì con cái nhan sắc ông lại bù vào cái gọi cái gọi là mà hơn con ừ. con gặp đa số là toàn là những cô gái xinh thôi. con thì sao lần đầu tiên con gặp tiếng thì con có ấn tượng gì về chàng trai này không ông trì trâu lắm chú ông trì trâu lắm chú cái gì ông trẻ trì trâu. trâu trẻ trâu, trẻ trâu. Yeah. là dạ. có những cái tính nào mà gọi là trẻ trâu là ông nhôi nhôi ông nói chuyện luôn à trời ông gặp con là ông nói cái miệng ông cứ nói này em ở đâu em làm gì em hồi đó con mới hẹp lớp 10 à ờ. dạ à. yeah. ờ con rất đài liền luôn đúng không nói chung là hồi đó con chưa bồ ai hết con chưa biết gì hết á mình chỉ nghĩ là anh tiến thì như một người anh thôi cũng đi chơi mà còn đi học nên là con sợ lắm nhiều khi mấy cuộc đi chơi đều dẫn bạn thân của con đi hết ừ. đi lúc nào cũng đi ba hết không bao giờ dám đi một mình ừ. rồi đi ba vậy là biết bao nhiêu lâu chắc không phải tầm uh, à, nửa năm cả cả năm nhảy đến khi nào mà cảm thấy rằng là tin tưởng mới dám Chừng đi riêng tính bù bù bệt mới tính dám đi riêng thì một năm đi một năm trời là năm tới năm lớp 11 thì mới chính thức là quen nhau ừ. đúng ừ. không trước khi con làm youtuber là con làm nghề gì gia đình con thì cũng ờ, cách đây khoảng cỡ năm năm trước là cũng không phải gọi là quá khá gia chỉ gọi là đủ ăn đủ mặt thôi chứ không có dư lúc lúc trước thì con làm rất là nhiều công việc ừ. cứ công việc gì kiếm được tiền là con đều làm ví dụ những công việc gì ví dụ như là phụ hồ phụ hồ bốc vác hái uh, ờ, cà phê nói chung con làm mọi thứ làm chưa có việc cái gì nào ra tiền cứ ra tiền là con làm hết rồi nhưng mà con có cái nghề nào không có cái nghề là con làm nghề thợ mộc được khoảng cỡ ba anh em cái lúc mà con ra làm youtube là cũng nhờ cái công việc của con là thợ mộc đó cho nên ừ. là con mới được một cái lượng tương tác con lên được trend đó, nó được tốt thịnh hành đó cho nên là con mới phát triển một thời gian đầu cho đến bây giờ luôn ừ. có nghĩa là con giới thiệu về cái nghề của con phải không dạ không con làm ở bên cái mảng gọi là con chế tạo ra những gì mà con thích ví dụ như con chế tạo ra một thanh kiếm chẳng hạn còn cái đội giới thiệu trên youtube là xong con quay youtube xem. con giới thiệu đó. À? là con quay cái cái hành trình mà con làm được một món đồ đó à khán giả rất là thích cái lúc mà con gặp ừ, bạn này lúc đó là con đã làm youtuber chưa dạ chưa vậy thì mỗi lần đi chơi với bạn về kinh tế chắc cũng khó khăn lắm đúng không vợ con là lúc mà con quen thì rất là khờ lúc đó quen con nếu như mà nói thô thiển ra thì vợ con con khờ còn ngốc quá nó mới quen con cho nên ừ. lúc mà quen con con không tiền không bạc con chỉ ừ. có đúng một chiếc xe máy thôi sao con lại chịu quen hồi đó con còn đi học mà con chưa bồ ai hết nên cảm giác yêu đương đồ này nọ con chưa biết con chỉ nghĩ anh tiến là như một người bạn như một người anh của mình thôi vậy vẫn đi chơi đồ bình thường rồi dạ tới lúc mà mình cảm giác mình thấy ảnh thấy ảnh tốt với mình anh đối xử dịu dàng đồ này với mình vậy, dạ. mình nghĩ có cảm giác động trong lòng là lớp 11 là rung động đó đúng yeah. không dạ. rung động <laughs> như vậy là đến lớp 11 là con và tiến chính thức quen nhau yeah. Dạ. bên nào tỏ tình với bên nào trước đa số là <laughs> con chứ tại vì hồi lúc đó vợ con rất là đã nói quen con là cũng thấy nó đã khờ rồi <laughs> tại vì vì có con là giống như là một cái lựa chọn gọi là cuối cùng phải bí rồi không còn cái gì để chọn nữa mới tới con mà ai ngờ lúc đó vợ con con lại là lựa chịu luôn. luôn chịu dạ, luôn chịu luôn con gái con còn quá nhỏ như vậy thì quen nhau vậy chắc có lẽ là con giấu gia đình dữ lắm hay không con giấu lắm chứ tại nhà con có một cái mương phải đi cái đường khác nữa nếu mà ông muốn chở con đi chơi hoặc để đi học là con phải đi bộ xuống dưới đó xem rồi anh tiếng muốn chở con đi giấu ba mẹ bao lâu con dấu tầm 2 năm thì lúc mà quen tới bùi với tới lúc mà bắt đầu giới thiệu là hai năm cuối năm lớp 12 dạ, bắt đầu nói con... chuyện với bố mẹ dạ nghĩa là nhảy mương cả năm trời rồi đúng không dạ. đi dạ. đi bộ chứ không phải gọi là nhảy mương tại đi đi bộ thì đó gọi từ nhảy mương đi cho nó vui mẹ trong lúc đó thì hàng xóm của con á vẫn có thấy cũng có nói với mẹ mà dạng là mẹ cũng ít khi tâm sự với con á nên là mẹ má mẹ cũng không nói ra chừng mà lúc mà con giới thiệu là mẹ bà cũng có nói là kêu ờ, thì mấy người người trong xóm cũng có nói là thấy ai chở ông đi chơi rồi vậy á đi học rồi vậy á lúc mà ra mắt ờ, gặp má má có ơn không hay là má cản má không cho quen má bà nói với con là thấy anh tiếng còn trôi trôi thấy ông cứ giận như tia trâu <laughs> cô đây là cũng có ấy dạ. dạ. giờ con nói đúng cái phần này tại vì lúc đầu con cảm nhận con biết tuy là bố mẹ vợ hiện tại thì cũng không nói ra nhưng mà mình nhìn là mình biết mình cảm nhận là tại vì con lúc trước hoặc là bây giờ cũng vậy tóc tai con hay đỡ rất là dài đôi khi người lớn họ nhìn vào cái mái tóc họ cũng suy nghĩ tuy là con có thể là con nói chuyện hiền nhưng mà người ta có câu là nhìn mặt thì thường thường người ta sẽ bắt hình dâm nếu mà không ừ. qua chạm qua tiếng nói chỉ cần gặp một lần là nhìn cái đầu tóc và cái cách ăn mặc người ta sẽ nghĩ là ờ à, chắc cái thằng này nó không được đến bao lâu thì con mới quyết định là con hỏi cưới con với vợ con cưới nhau là như thế này đó là khi mà vợ con học xong 12 á ừ. con mới nói với vợ của con là em đi học đi anh với em cũng không có quen nhau nữa tại vì đi học là phải vậy? phải vô sài gòn nói thiệt là con đi không tin vào cái cái cái gọi là mình ở nhà chờ người ta ở trong đó học con không tin cho nên con nói thanh với vợ của con là nếu như em đi học thì em cứ đi học anh cũng không có chờ em đâu em cứ đi học rồi em vô sài gòn em muốn quen ai thì em quen chứ anh không có chờ em lúc anh nói vậy thì con trả lời sao về nhà em con cũng suy nghĩ một phần là hồi đó thương anh tiếng rồi một phần là gia đình con cũng khó khăn lắm hồi đó anh con cũng đi học còn một thằng em nhỏ nữa nên là con nghĩ thâu có gì mình lấy xem cái bằng cấp ba bằng tốt nghiệp cấp ba xong rồi mình nghĩ mình ở nhà mình đi may hoặc là đi công chuyện gì đó mình bán hàng online đồ này nọ mình phụ giúp ba mẹ cho rồi là con không đi học dạ con quyết định ờ. không đi học và lúc đó là gia đình có biết con không đi học là vì anh này tác động không dạ không không biết ừ. dạ không bây giờ không bữa nay bây giờ phát sóng mới biết bà à. mẹ mới biết dạ. chứ con nghe <laughs> không sao chứ bây giờ nó đã xong hết rồi đậu nó gạo nó thành cơm tấm luôn rồi à, nghe ủa nhưng mà con kêu người ta là các bạn cứ đi học đi tôi sẽ không chờ nhưng mà con đã có chuẩn bị gì cho tương lai cho con với bạn gái mình hay không nói thật với ờ, chú với cô là lúc mà con quen vợ con đến lúc con cưới thì trong đầu con chỉ có một cái đúng đó gọi là tình yêu thôi không có ừ. gì ngoài tình yêu cả sau này con con cưới vợ về thì là vợ con là động lực để con làm tất cả mọi thứ hiện tại như bây giờ từ ngày con cưới vợ con về là con muốn sau này vợ con không thua người ta tại vì trước đây con từng đi làm công con thấy người ta vợ con họ được đầy đủ và cũng cảm nhận rằng là mình cũng phải làm vậy được cho vợ của mình là ừ. tất cả là làm vì vợ hết đúng con có ừ. con chưa dạ con có một đứa con rồi là vì vợ và vì con dạ. đúng không con con mấy tuổi ba tuổi rưỡi gần 4 tuổi tuổi gần 4 tuổi rồi như vậy là cái lúc mà sau khi mà vợ con quyết định không vô sài gòn học á thì lúc đó là con con đã quyết định là sẽ lấy vợ lấy lấy ờ, dạ vâng nói chung ờ, lấy liền không á bố mẹ con á nói chỉ cần con muốn cưới vợ thôi mọi thứ bố mẹ lo hết trước khi và trong khoảng thời gian quen vợ của con thì con cũng quen được rất là nhiều có những ừ. cô bố mẹ ừ. cũng rất ừ. thích nhưng mà cái lúc trước là con không có dự định cưới vợ nói chung là con có những cái mối tình gọi là chỉ đi 50 thôi không đi hết sau này là con thương vợ con tại vì vợ con nghỉ học cho nên là con quyết định cưới cho ví dụ như mà ừ. vợ con mà con quen từ đi làm hay chẳng hạn thì cảm thấy không con tình cảm nữa là con cũng ngưng thôi nhưng mà ừ. con cảm nhận là vợ con vì con cho nên con ừ. phải có trách nhiệm về cái chuyện đó con phải cưới vợ vì mình là không đi học tiếp dạ vâng. nhưng mà mình vì vợ bao lâu mới cưới vợ nói chung là vợ con nghĩ là là con có cưới luôn nghĩ là cưới luôn nghĩ là cưới là luôn đưa ba mẹ tới hỏi luôn dạ, rồi ba là... mẹ vợ có đồng ý liền không hay sao ừ, cũng đồng ý nói chung là phải đỡ suy nghĩ chứ nhiều khi ờ, gái gái mà cũng phải bố bố mẹ ờ, vợ cũng phải suy nghĩ một chút chứ đỡ biết cái thằng đó tốt hay không người ta phải hỏi thêm đồ ở ờ, nó gia cánh người ta làm sao Ê, tiếng tiếng chú suy nghĩ vậy nè khi mà con quen bạn gái con là lúc đó bạn gái con mới học lớp 11 à vậy thì cô bé học sinh này mỗi lần mà đi chơi với nhau thì cái chuyện va chạm với nhau như thế nào dạ, nắm nói, tay, nói chung là có nắm liền luôn không rồi nụ hôn đầu tiên là ở đâu đó lén la lén lút hay là công khai nhìn dạ, nói chung là trong lúc con quen vợ con thì đa số con con không con không nghĩ luôn cái lúc mà con quen vợ của con là con chỉ quen được cưới thôi cho xác nên định là luôn. con xác định là cưới rồi ờ. cho nên là con quen vợ con rồi con đi quen thêm hoài nữa ờ. dạ. vợ con khó nữa nó thiệt là vợ con khó đôi lúc à. mình cũng ờ, xin nó thao cho anh hôn cái nhưng mà vợ nó không không được mẹ la tại vì ở vùng quê cho nên là cái chuyện gia đình rất là khó nhiều lúc muốn nắm tay hay là muốn ôm eo hay là muốn hôn nghĩa là vợ nói không vậy là trong suốt cái khoảng thời gian quen nhau là không được hôn luôn nói chung là cũng được nhưng mà không có gọi là nồng nàn như trong phim uh, chướng thì đúng rồi thì tôi hỏi là cái tại con bé nó còn quá nhỏ mà tôi chỉ cần là hung má nhẹ thôi à hung má thì có chứ cái đó là à. hung hung hung hung, hung má là chuyện hung, đơn giản bình thường môi, hung môi thì sao hung môi thì hơi khó hơi khó là tới bao lâu mới hung được môi lâu quá bây giờ con cũng nhớ nữa nhưng mà rất là lâu <laughs> mà nói tóm lại là tụi con giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn luôn đúng không đúng không và dạ, nói đúng thì cũng không đúng lắm mà nói không đúng thì cũng không tại vì là bỏ lỡ thì cũng gọi là thương nhau một chút sau khi mà hai ờ, gia hai bên gia đình đồng ý thì cũng có thương nhau ném tay rồi nói chung là cái chuyện đó là cái chuyện Nhất gọi là đính hôn rồi. đã đính hôn rồi là đính có hôn rồi. là giữ gìn là cho đến cái ngày đính hôn dạ vâng nay là cưới nhau là đã 4 được năm. là 4 ừ. năm rồi đúng không ừ, ừ. quen nhau ờ, ba 3 Thôi, năm tới cái câu chuyện hôn nhân được rồi đó em hai bạn ấy đã có tới 7 năm quen biết nhau và ở với nhau đúng không vậy là quá hiểu nhau rồi ở với vậy. nhau được 4 năm đó. có đứa con 3 tuổi vậy có tật xấu bao nhiêu tật xấu lẫn lồi hết luôn đúng không con nói chung đối với con vợ con là một người tuyệt vời không không không biết biết cái tuyệt vời đó là <laughs> ai ai mà lên đây rồi sợ luôn ông ai lên đây rồi cũng nói vợ mình tuyệt vời chồng tôi là số một hết trơn á vợ của con á làm mọi thứ vợ của con đều tốt hết chỉ có một thứ mà vợ con nói chung là không thông cảm cho công việc của con không thông cảm là nói do cụ thể. là do ghen ví dụ đúng rồi đúng rồi ghen đúng không thì con phải nói thẳng là ghen đó, là, đi chứ cái chữ mà không thông cảm đâu phải là tật xấu nghe chị ghen đúng rồi chỉ có ghen thôi ghen sao lần lần ghen mà dễ sợ nhất đối với con là lần nào có một lần ghen mà rồi lấy dao bợ luôn mà <laughs> ừ. bản tính của con nữa là con ra đường con hay thấy gái là con chập với lại là mấy đứa con gái sao nó thích nói chuyện với con nữa Trời. nhiều khi nó biết con có vợ hoặc là con nhắn tin thì nó đẩn rệp nhiều khi mình thấy vui vui ví dụ như con có một cái lượng ờ, kết bạn cũng nhiều ý có những đứa ví dụ như là nhắn tin với mình là mình rẹp dụ nhắn tin một hai lần vậy thôi cứ ngày nào cũng nhắn vô khi vợ thấy rồi chẳng hạn vậy á con có cái cái thói quen là con ra đường con đi chơi là con hay chụp hình với gái con thấy xinh là con chụp hết là trước đây hả? Ờ, từ năm 2022 là con hết rồi tại vì năm đây con sống vì gia đình năm 2022 ờ, là năm nay đó ừ, à, mới đây là năm nay đó là ừ. năm nay đó mới đây à cái vụ gì mà vợ con nó cầm dao rượt con à tại tại vì cái ước mơ của con cho nên là vợ con không con tại vì là con có ước cái ước mơ là con cứ được con vợ nữa à, ước mơ cưới được con vợ cũng... nữa ừ. chú vẫn chưa hiểu hầu lúc trước có cái con suy nghĩ rất đơn giản cái chuyện đàn ông uh, nếu như mình đủ ờ, khả năng kinh tế mình cưới thêm một vợ đó là chuyện bình thường nhưng mà à. sau này con được nghe mấy ông thầy ông giảng vậy con biết là một vợ một chồng không có tác được biển đông chứ hai vợ một chồng là không có tác được cái gì ừ. đó nếu mà nhắc lại thì thiệt sự con không muốn nhưng mà con chỉ có một một điều mà lúc cãi nhau con không có nói với vợ con được là đáng lẽ lúc đó con phải nên ôm vợ con con xin lỗi vợ nó ừ. đến bây giờ ở chương trình thì anh ờ, cũng ờ, thực sự lúc đó là anh đang nghĩ anh nên xin lỗi em ở ngay lúc đó chứ không phải là bây giờ anh mới nói ở đây nhưng mà khi đó anh còn suy nghĩ nó không có chu đáo nó không có thông suốt cho nên là đến bây giờ này anh muốn nói là anh xin lỗi em bây giờ là khi đã xin lỗi rồi đã nói là đáng lý lúc đó anh phải ôm em tại sao bây giờ không đứng ôm mà xin lỗi luôn đi cái cơ hội tới là mình phải gọi là làm liền chứ à. con tha lỗi tha lỗi không nhiều khi từ đó giờ con chưa tha lỗi hẳn đó nhưng mà ngày hôm nay chắc con tha lỗi hẳn chưa bây giờ thì cô không nghĩ tới nữa ừ. là bây giờ mà nhận được cái lời xin lỗi từ anh tiến thì con cảm thấy <laughs> vui đúng không ấm áp không xúc động dạ. xúc động ừ. một cái ôm mà đúng thời điểm là nó gọi là quý giá vô cùng chỉ mong rằng là tiến sẽ đừng có tái phạm lại nữa con chỉ sợ một lần nữa là vợ con sẽ bỏ con thôi chứ con không sợ bị vợ con làm gì bỏ chứ con cũng không nghĩ là con sẽ tìm được một ai tốt hơn vợ của con chứ hay sao? quá bây giờ là tới con đó con Ê, tật, xấu, xấu của tiếng là gì mơ gái mơ gái cái tật đầu tiên là tật mơ gái dạ yeah. giờ còn mê không thì cũng như cô cũng nghe anh tiếp nói là năm 2022 là để dành cho vợ con đấy mỗi lần mà ai rủ ổng đi đi biom hoặc là đi đâu không năm nay là tao đối dành cho vợ con tao nhưng mà năm sau thì sao ta năm không sau biết. mới có để dành anh, anh sao em nói bi ôm trời thì ai rủ anh chứ ờ, thầy kêu là rủ đi cho anh từ chối chứ sao kêu bi ôm trời rồi đồng đồng nghiệp lỡ coi được người ta cười chớ nhạo sao ừ. trước đây là bé gái rồi có những tật xấu gì nè vô tư lắm con cái đồ việc nhà việc của đồ này nọ nhiều khi vô tư lắm vô ờ, tâm chứ không phải vô tư ít nghĩ không lo không lo ừ. cho gia đình nhiều ừ. thôi bây giờ con mong tiến thay đổi cái gì bớt vô tư vô tâm lại ừ. và dạ, chứ bớt tin người lại ừ. con không biết là đã tốt hay xấu nữa không phải là anh anh tin người mà là anh nghĩ rằng là khi mình cho người ta một cơ hội là sẽ có một người khác cho mình một cơ hội đôi khi nhiều khi con thiệt thòi nhưng mà con nghĩ sẽ có một người tại tại vì con cảm nhận khi mà con bị thiệt thòi một cái gì đó luôn luôn có một người khác xuất hiện để bù đắp cái phần mà người kia lái đi cô nghĩ một cách đơn giản vậy thôi biết là nhiều lúc mình sẽ thiệt thòi mà con thấy sao con thấy cái suy nghĩ của tiến đúng không cô tôn trọng quyết định của anh tiến mà thì đó con mới nghĩ là cô không biết là cái cái đó là xấu hay tốt đấy vô tư là rất tốt nha vô tư là mình không có cả nghĩ mình không có suy diễn mình không có uh, <laughs> làm cho mọi thứ nó rất rối lên đúng rồi vô tư nhưng mà vô tâm thì lại là tật xấu nha con chẳng hạn như cô nói ví dụ về cái vấn đề tin người quan điểm của con là hoàn toàn tốt nhưng nó luôn luôn nó có một cái giới hạn nhất định chứ nó không phải là muốn ở ờ, tin ai con cũng tin như vậy đối tượng nào con cũng có thể trao gửi cái niềm tin của mình như vậy thì nó sẽ gắn tới cái vô tâm ở đây đó có nghĩa là con suy nghĩ một chút xíu chẳng hạn giờ con tin cái người đó để ý đến cảm xúc của vợ con một chút đàn bà họ có những cái nhạy cảm nó rất là hay cái trực giác rất là hay ví dụ con chỉ cần hỏi qua thôi em bây giờ cái thằng đó đó anh làm cái này với nó em thấy được không ví dụ vợ con đấy em thấy anh này được anh này có ừ. vẻ là này kia kia nọ thấy không mình quan tâm đến cái cảm xúc của vợ con một cái là vợ con nó cảm thấy là ờ nó được chia nó sẻ được chia sẻ chú nghĩ rằng là cái việc thay đổi bản thân mình để cho cuộc sống nó yên ổn và nhất là gia đình nhỏ của mình nó hạnh phúc hơn nó đề huề hơn và đặc biệt là hai bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn thì đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nên làm yeah. Dạ. nha rồi xin cảm ơn à, vợ chồng con đã đến đây với chương trình vợ chồng son nghe à, dạ, con chào chú ờ, thuận với cô hồng vân yeah. Dạ. à, ờ, con tên nguyễn minh lên Năm nay 27 tuổi, công việc của con là làm YouTube, hiện tại con đang ở Bình Định luôn. À, kênh của lên là như thế nào? Chia sẻ đi. Dạ, thì à, con của con là chủ yếu là làm về đề tài à, ẩm thực và hài hước, vui nhộn. Tên Nguyễn Văn Lên luôn. Hiện tại là à, con con là được 944.000 người đăng ký. Wow, sắp được nút vàng rồi chị một. Trời ơi, chúc mừng con nghe. Kênh của con bao lâu rồi? Thì kênh con làm chắc được 3 năm rồi. Ôi là tới con. Dạ con chào cô Văn, con chào chú Thuận Con xin tự giới thiệu con là Nguyễn Thị Minh Nhật Năm nay thì con 24 tuổi Công việc hiện tại của con là bán hàng online Bây giờ kể đi, kể cho chú nghe đi Cái lần đầu tiên mà các con gặp nhau như thế nào Và có ấn tượng gì về nhau không? lần đầu tiên thì con gặp ổng là đi chơi chung với bạn ở trong quán karaoke á thì ờ, hồi đó là ổng có chở thêm một bạn gái nữa <laughs> sau rồi là xin số điện thoại nhưng mà ừ. con không có cho ừ. kiểu như là mình làm giá ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao hồi đó là tuổi lớn lên thì mình thích quen này cũng nợ cho vui ừ. nói chung hồi đó chỉ là bạn thôi à, mà đi theo là bạn thôi chứ chớ đi theo thôi lúc đó con nhiêu tuổi lúc đó tầm con ờ, hai mươi hai mốt chở bạn gái theo mà xin số điện thoại của bé này vậy thì chắc chắn là không thể nào mà xin trước mặt bạn gái được đúng không kiểu như là lúc đó là con đi ờ, vệ sinh đó chú cái ổng đi theo ổng theo ổng chặn đường nhà vệ sinh con không cho cái ổng không cho đi vệ sinh luôn bác đứng cho số điện thoại rồi mới được đi vệ sinh Trời cái con trai đại á như vậy là bữa đó con cho là gì con quá mắc cho con phải cho dạ, đúng không ạ chứ không phải là gì con cảm mến gì hết á đúng rồi xấu lắm mà đi ờ, ờ, ồ là con lấy được số điện thoại rồi á là lúc ấy con còn ân cần với cái người bạn mà con ờ, đi chung không hay là tâm hồn con lúc đó chỉ có hướng về em bé này tại vì hồi đó cũng ờ, thấy mến ờ, vợ này do lần đầu tiên gặp kiểu như là tiếng sét ái tình mình muốn xin số cho được điều đó là chắc là phải gọi điện rồi những tin chụp còn những tin liên tục mà hồi đó cũng Nhưng làm ghé lắm đâu có trả lời đâu còn khi nào thì cô ấy mới trả lời hai ba hôm gì đó lúc đó con nhiêu tuổi lúc đó con 18 tuổi lần đầu tiên mà con gặp lên á con có ấn tượng gì về ổng không ừ lúc đầu là không có ấn tượng gì hết tại vì thấy đen như thấy xấu quá à. nhưng mà được cái là hát hay thêm một cắt giọng hát lên là con quay ra con tìm thử ai hát mà hay vậy thì con dạ đó lên con hát bài gì lên bài mà khiến cho lòng lòng em sao xuyến hả con hát lại đi vừa tuyệt vời nhất tới giờ con hát một bài ừ. ừ. thứ giờ con nói sao mà đâu giọng con hay dữ rồi làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rồng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên rồi lúc mà con bắt đầu con trả lời tin nhắn chồng rồi đó thì bao lâu hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau về ừ, dạ, lúc đó thì tầm hơn một tháng bắt đầu uh, đi chơi riêng nhưng mà lúc đó là lên làm công việc gì hồi đó là con uh, làm thợ đụng đụng đâu, làm, làm đó thì uh, mình làm đồng nào thì mình tiêu đồng đấy nên cắm là... điện thoại hả cắm điện thoại cắm điện thoại mà... dẫn đi chơi kiểu đi chơi Điện với chơi bạn đó. thì uh, dẫn bạn gái thiếu ví dụ như mình thiếu thì mình đỡ điện thoại mình gỡ nổ mấy bữa mình lên mình lụm lại cầm điện thoại của con hay là dạ lấy điện thoại dùng trong nhậu thì dụ tính tiền á dụ thiếu chém hai chém mình đấy mình, mình đưa vô uh, trong quán bỏ lại kêu tôi cầm đỡ điện thoại có gì về hung lên lụm về nó gọi sao thơ bao là tự hiếu có nào cầm luôn điện thoại của vợ học trước cũng có cũng có có luôn hả điện thoại con cầm bắt đầu con, con mượn điện thoại nó con mượn con nói con đi cầm hay là con à, mặc bộ con mượn con con mượn con uh, mượn kêu cũng có mấy liên lạc rồi mượn mấy xài mấy hùng cưới xong mới có cô chú cho lúc đầu là kêu mất thì à. sau cái cưới về kêu là ờ, có hầu lâu anh kém quá hồi đó điện thoại con gạch mà chứ kém được trăm hai trăm rồi có chuột lại cho nó chưa hay là cấm luôn rồi bắt xác luôn Trời bắt cấm luôn khổ dữ vậy hả hồi đó không khổ không có tiền à cái lúc mà uh, tỏ tình với cô gái này để mà muốn cô ấy làm bạn gái của mình á ờ, có lãng mạn không có mua hoa không ờ, hay là đó. Trời, tôi câu đó chuyện Hòa nghĩ tới buồn đó. Tám tháng ba với anh thay vậy con cũng nhớ ờ, đúng ngày nữa Là con mua bó bông vô là Bó bông đó hai chục hay ba chục gì á Mẹ cũng mua vô là nó nhanh Nó kêu trà mua hết chuyện ông rảnh ông mua bông làm như vậy sao ông chở tôi đi ăn ông xuống nè và ông tự nhiên mua bông mà nó nhanh nhanh nhanh nhanh mít ướt khắp lên khắp xuống từ lúc đó là ờ, con hết mua luôn một lần đó là tới giờ luôn á sao con gái mà lại không thích hoa tại vì con cảm thấy một cành thì được chứ một quá thì hơi đắt rồi bây giờ những cái ngày lễ đó con tặng cái gì thì à, ngày lễ thì à, có tiền thì mình chiến khoán cho vợ rồi con thấy nó thiết thực nhất luôn ạ nhưng nếu như đã có điều kiện rồi bây giờ nếu như anh tặng cho con hoa một cành thôi Giờ con là đã thích ờ, một ờ, bông hoa với một loại trúc là nó vui à? rồi. lúc đó khó khăn quá, rồi gia đình hai bên đó có đồng ý Mới đầu con Nguyên là con chưa có dám nhận về tại vì là con còn đi học á. Ừ. Xong cái con nghỉ học là con có dặn anh về mẹ <laughs> hồi đó ổng điên với lại nhà con quá nhà không ai chịu hết á. Ừ. Kiểu như nói là ăn chơi. Ừ. À, nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì thấy tính được nên là mến cực kỳ mến luôn cô em với bên nậu là ăn cái gì là cũng kêu gọi lên lên ăn hết đâu lúc lên làm sao mà để cho cho cho bà mến con dữ vậy <laughs> dạ thì um, bà đeo gì là cũng lên luôn chớ đi khám rồi vậy lâu lâu rồi con cũng ghé lên ngồi nói chuyện trao rồi bên gia đình lên thì sao khi mà dẫn ờ, bạn gái về nhà ra mắt thì gia đình có thích cổ không lúc đầu dẫn về thì ba mẹ của con thì cũng không có chịu Có dễ thương gì mà sao không dạ, chịu còn đi học à. cái thứ ờ. nhất là còn đi học thứ hai là nhìn uh, nho con rồi đấy bé con đó là hồi đó chút ít à sợ <laughs> à. quen rồi đi đến hôn nhân là hai đứa không biết làm gì anh anh lên dẫn con xuống á là mẹ kêu là chuột quen gì không biết làm gì hết chồng cái nồi cháo heo cũng là liếp lên luôn ờ. cũng là cháo heo là tập bê giờ mà bê em còn cớ mà thấu mà mệt mày liêm lúc mà không cháy đốt bếp lửa nhiên lửa à có nghĩa là lúc ấy con dạ. con nhóm lửa mà con nhóm không được luôn dạ, hả đúng rồi. tại vì ở nhà nội là nội làm hết luôn nội không à. có ờ. đỡ cô làm gì hết nãy giờ con không nhắc tới mẹ con ở dưới nội hồi trước thì cũng có ở với ba mẹ xong rồi sau này thì thì ba mẹ ừ, kiểu như ly hôn á dạ con, con ở, ở dưới ba bà. dưới ba dưới nội rồi là cô xong rồi là ba bây giờ cũng có gia đình riêng á rồi. hai, hai đứa lấy nhau lâu chưa dạ cũng được uh, gần 4 năm nay mấy đứa rồi dạ một bé chà như vậy là 4 năm ở với nhau chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tật xấu lòi ra nó có ăn hiếp con không nói chung là vợ con thì nó cũng hơi nóng tính thí dụ buồn tức cái gì tự nhiên nhanh con kiếm chuyện nhá cái miệng cứ lấm bấm lấm bấm luôn á có bươi móc chuyện cũ đó không đó có chuyện cớ lại mấy chuyện hồi xưa nữa chứ Đồ. Ờ, lâu lét rồi cũng nhắc lại chị ảnh là youtuber thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những comment ở dưới cổ có ghen trên những cái comment của khán giả gửi cho con hay không hoặc là coi điện thoại kiểm soát con. điện thoại kiểm soát con. điện thoại con hồi trước thì à, cũng có có kiểm soát điện thoại cũng thường ừ. xuyên nhưng mấy nay thì à, cũng công việc nhiều với lại thì à, con cũng hứa với vợ là sẽ không có điều đó xảy ra ừ. như vậy có nghĩa là con đã rồi xong con mới hứa là sẽ không còn nữa đúng không yeah. Dạ. có không à, không à, không, không, không. thôi để tôi hỏi vợ đó, đó chắc luôn chắc chắn Ê, lửa sao có khói đúng bây không? giờ sao bây giờ con khui hay là để vợ con nói thôi đợi vợ con nói ờ à, ha con có mong ước vợ con thay đổi điều gì không chị mong vợ thay đổi về tính cách à, bớt nóng nảy lại ờ, đừng có giận cá chiếm thớt là được giận cá thì chiếm cá thôi. rồi rồi bây giờ mời con anh ấy có thật xấu gì nè tật xấu thì nhiều lắm con cỡ những cái tiêu biểu ví dụ như là hay quên mỗi lần mà ảnh đi xe gì ấy là cái chìa khóa đỡ đâu là hai vợ chồng tìm xù đầu tìm không ra luôn á đang chơi game tập trung chơi game mà con nói cái gì là lỗ tai bên đây qua lỗ tai là mê game mức độ mê game là như thế nào con ví dụ như con nói con đi chợ thì con nói là anh ơi em đi chợ nha sau ừ. cái ông à, cái giờ má hỏi giờ mày đâu con đâu biết đâu đi đâu đâu biết đâu không quan Hả? À. tâm không biết là giờ đi đâu luôn ấy à, tại vì mê game không quan tâm vợ nhiều đêm nha chú ví dụ như tại vì tính con cũng hay hay tủi thân á kiểu cũng hay suy nghĩ cái xem phim thấy buồn cũng khóc ấy ừ. hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á ổng nằm sát bên ổng đánh game ổng không biết luôn Đúng rồi. Khóc xong rồi quay ra thay ngủ mất rồi Nó cũng vô tư quá ha Chơi game mà có thể là vừa bấm game Không vừa ngủ không chừng á ừ. Mệt quá chị tâm <laughs> Bây giờ thì sao? bây giờ thì dạ, hình như con nói quá chứ cũng được bớt được xíu tật xấu là mê game nè hay quên nè rồi còn gì nữa không vô tư vô tâm hình như có cả hai luôn ngay lắm ổng chọc mà con con để tức rồi mà ổng cứ ổng tới ổng chọc cho con tức thêm chừng nào con khóc ổng tao không dỗ vậy ừ. như là kiểu như ổng thái hài á mà con đang tức mà sao con thái hài được rồi bây giờ ở nhà đó là có giúp con làm việc nhà việc cửa gì không dạ có con nhờ thì làm mà con không nhờ đâu còn có bừa bộn được không con bừa bộn hơn ổng <laughs> như vậy là bên này bừa bộn rồi vậy nãy là Lên. giấu á giấu á bên này có bừa bộn không dạ đúng không bừa bộn lắm <laughs> đúng không nhưng mà là do sẽ đây hết nhưng mà là do em em, con em chưa kịp mà. dọn mà con dọn xong rồi á à, mấy bữa sau á nó kêu ông không dọn được cái gì hết á mẹ muốn gơ chứ dọn hết rồi nhưng dạ. tại cái cái cái cái tốc độ bừa của nó quá nhanh đúng không dạ, thành dạ. ra là y như cũ Ừ, lúc nào mà con nhờ thì làm còn cái lúc mà tự động làm là xin cáo đi nhậu nhưng ừ. ví dụ như con nhờ rửa chiếc là ông hay càm ràm lắm chuyện đàn bà mà biểu tôi rửa nhưng mà ông nói thì ông nói nhưng mà vẫn làm rồi giờ con con chỉ mong chồng con sửa đi khoan khoan khoan đừng ghen đó từ anh khai anh nha không phải em khai nha Từ đó bây giờ lỡ rồi em tím này cái này cũng gọi là một cú sốc lớn trong cuộc đời con luôn á từ trước đến giờ con quen ổng hoặc là con cưới ổng thì con rất là tin tưởng ổng luôn nhưng mà cái đợt mà con sinh thằng cu được ờ, hơn 3 tháng á là con phát hiện ông đi hát keo cơ ôm có cái video ở trong cái điện thoại á cô trời con coi xong con bụng rưỡng tay chân luôn suy sụp tinh thần luôn <laughs> nhưng mà con thấy cái gì trong đó mà con suy sụp thì vừa hát vừa ôm ôm, rồi xong sao nữa lúc này sao cây khắc quay chầu quay đất luôn có năn nỉ không năn nỉ nhưng mà uh, năn nỉ xong cái uh, tới tối là con cũng có nghĩ là cho bây giờ chẳng lẽ cãi hoài nè rồi ừ, con cứ khắc hoài mặc dù là trong lòng còn đau nhưng mà cũng nói ờ thôi em tha thứ à, anh không có dạy nữa cái sáng con thấy tiếng một cái video nữa <laughs> nhưng mà bạn ông chứ không phải ông ừ. cái cô mới hỏi là anh có đi không cái cái lần này là anh có đi không thì ông kêu là không cái đây anh không có đi cái con không tin cái ông đọc điện thoại wow. cái con đang nghĩ lại ông đập điện thoại dạ, luôn đúng rồi ông tức ông đập điện thoại nhưng mà cũng có mục đích á chắc lúc đó đang cầm mua điện thoại máy mà con chưa chọn nên sao á nói nghe nè rồi từ hồi yêu cho tới cưới cho tới chuột lỗi rồi này kia nọ là đập mấy cái điện thoại rồi kế luôn cả điện thoại cấm luôn á kép thì kép một cái với à? đập đập thì đập một cái còn cái nếp trượt quen nhau à, hai cái à? còn cái nếp trượt quen nhau luôn nữa sao rồi <laughs> cãi nhau ờ, đi ờ, xe ấy nó gì đây con cũng nhớ quỳnh thoại xuống mương họ tiếc quá mò xuống lụm lên sấy lại xài tiếp ờ, dạ yeah. xài được luôn như vậy là con có muốn chồng con thay đổi như vậy không chồng con thì hiện tại con cũng thấy như vậy là khá là ổn chỉ có điều là hơi vô tư một xíu hay là con không biết là do con suy nghĩ nhiều hay là do ổng vô tư nữa ừ. suy, suy nghĩ nhiều cô thấy vậy nè hai đứa con á con hôm nay là hai mươi à, con lên con 27 đàn ông mà 27 tuổi là vẫn còn nhỏ lắm luôn mà nữ là 24 là vẫn còn nhỏ lắm luôn Vậy mà có đứa con nhiêu rồi? Dạ 3 tuổi 3 tuổi 3 tuổi là vợ con sanh lúc mà 21 tuổi đó Là dạ. coi như là không có biết đi chơi, không có được hưởng thụ một cái gì luôn á đúng không? Dạ nói chung là con vẫn chưa thực hiện lời hứa đó là dẫn vợ con đi tục trên mặt Bởi vậy ha, thương vợ con nhiều hơn nữa đó đúng ừ. không? Dạ Đúng không? Còn à, vợ thì giờ chỉ mong chồng bớt vô tâm lại thôi Vô tư thì được nha nhưng mà vô tâm thì không được cho nên bây giờ con tập thói quen đi bất kỳ con chuẩn bị con làm một cái điều gì đó cái con nghĩ tới vợ con cái con của con mình đi nhậu ờ, với mấy ông nội này ông nói nhậu tới 9 giờ hôm nay nhậu tới 9 giờ vậy là ngày hôm nay á là mình có cái gì hứa với vợ mình không ta vợ có phải phụ vợ mình làm gì không ta ờ, có phải uh, hôm nay vợ mình nó có khỏe trong người không ta ví dụ vậy ví dụ tất cả những cái đó mà không vấn đề gì thì ờ uh, có thể mình đi bạn mình được nhưng mà trước đó mình phải có cái suy nghĩ đã rồi mình hỏi ờ uh, nếu vợ mình mệt trong người thôi ở nhà phụ phụ vợ đi ví dụ vậy đúng ừ. không con có ví dụ như con đeo là ông ừ. đi chơi với bạn là ông kêu thôi bây giờ giờ tao con tao đeo tao ở nhà tao phụ vợ thì mấy ừ. cái đó ừ. cũng có đó dạ. thì cái đó là tập cái thôi là là mình không có vô tâm đó thôi à, ừ, bây giờ gì nè ví dụ mà bắt gặp cái video clip đó mặc dù nó đã lâu nhưng mà hôm nay tại do lên chương trình do chú khơi lại cho nên chú cũng phải có một phần trách nhiệm với con nghe vô đây vô đây đi theo tôi vô đây Đâu đây? Chiêu trò đó chắc là chú Bin là tìm chiêu trò gì đó Chắc là đào tạo, đào tạo chồng con kiến thức Ờ, coi như là học một khóa cấp tốc dạ. con Ừ Ở đây đó Quá trời Em cần lại bao em Trời Có nói gì nữa không? Đó giờ con chưa nói mà Ừ, ừ chưa nói, nói, nói, nè, đó Trước cái vụ đó thì anh cũng thấy rất là có lỗi với em Thì à, cũng trước à, mặt chương trình đây thì anh cũng muốn nói lại một lần nữa là dạ, anh à, xin lỗi em về chuyện đó rất là nhiều luôn và anh hứa với em là sẽ không có cái trường hợp nào xảy ra như thế nữa nha em <laughs> à, con nói gì anh nha con nói gì chồng ở tới bây giờ á không thể thứ rồi sợ ở tới bây giờ à. Ờ. <laughs> Nên ơi bây giờ cô nghĩ vậy nè cứ mỗi một ngày lễ nào mà con thấy là cần thiết á là con cứ làm theo lời vợ mong ước ừ. nha một bông hồng với lại một lời chúc là dạ. tuyệt vời ok không dạ, đừng đừng nhắc lại được đó và chú mong là sau chương trình này các con hãy thực hiện một cái chuyến gọi là tuần trăng mặt của vợ chồng mà chưa chưa làm được thì bây giờ các con hãy làm đi dạ yeah. cố gắng ờ, để mà à, tạo ra những cái chuyến đi du lịch để mà bù đắp lại giờ cho vợ con hay Đúng quá hay quá rồi Ôi, cảm ơn hai đứa cảm ơn lên với nguyệt nghe xin chào chú quốc thuận và cô hồng vân ạ à. sao nhìn à. Ờ. quen quen vậy ta dạ chắc là con có ở trên chương trình sắc tăng thôi ạ à. à, oh. vậy hả rồi xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình Dạ con là tên là Tôn Nữ Xuân Quyên và năm nay con 33 tuổi Vợ chồng con cùng uh, kinh doanh ạ à. Đến từ gia đình chùm sò thì chùm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò, ốc ngọc trai <laughs> à, Gia đình sò, chùm sò Gia đình chùm sò Quá dễ thương Rồi mời bạn à, Xin chào chú Thuận với chào cô Vân Con tên là Phan Phúc Thịnh thì con là dân à, Đồng Nai thì con năm nay khoảng 36 tuổi 36 là không có được kêu bằng chú nghe chưa á khoảng 36 <laughs> Trời ơi, tôi năm nay có 39 đó mà kêu bằng chú gì không biết nữa Anh được rồi Và hiện tại thì à, Thịnh đang à, kinh doanh cùng với bà xã luôn à. dạ. Là kinh doanh về trùm sò luôn á hả? Dạ, cùng trùm sò <laughs> Vợ chồng trùm sò Không biết rằng là hai bạn cơ duyên nào gặp nhau ta? rồi tình yêu nó nảy nở như thế nào dạ thì lúc đó con là khoảng ờ, mười mười tám tuổi ạ à. ừ. thì ờ, năm ờ, lúc đó con vừa mới con đi du học năm lớp 12 ừ. xong rồi mới trở về việt nam cho mùa hè thì chuẩn bị là sang đại học cho 4 năm đại học thì cùng có một cái nhóm là, là nhóm độc thân à. thì lại cái nhóm độc thân đó là các bạn độc thân chơi với nhau có thịnh trong đó không dạ có à. thì có tổ chức đi ờ, vũng tàu thì lúc đó mới đi vũng tàu thì à, con ngồi trên bãi biển thì ảnh mới tự nhiên ảnh bị chuột rút ảnh tắm xong ảnh bị chuột rút xong ảnh mới lên ảnh ngồi chung thì ừ. từ đã tự nhiên hai bên bắt chuyện với nhau thì thấy rất là hợp và nói chuyện cả tiếng đồng hồ cho nên con cảm thấy rất là hợp thật ra cách đó thì còn hai hai tuần nữa là con quay trở lại bên mỹ rồi thì con mới con mới nói là vậy thì có thể ngày mai thì à, anh có đi hẹn chơi với em không ngày hôm sau thì con rủ anh đi đánh cầu lông là tự nhiên cái cuộc hẹn đó tưởng là chỉ có một tiếng nhưng mà thành ra nó chơi năm sáu tiếng đồng hồ wow, và nói chuyện suốt luôn và và tự nhiên cảm thấy quá rất quá là hợp, luôn ừ. tự nhiên lúc đó con cảm thấy rất là bình an cho nên con biết cái nốt cho anh anh đó là con thích ảnh ảnh mới trả lời lại quên ảnh đi quên ảnh đi tại vì anh nói là ảnh anh ấy chưa sẵn sàng và ảnh à, ảnh mới chia tay bạn gái khoảng chừng 4 năm tháng trước thì à, cái câu mới nhắn lại với ảnh đó là vậy thì khi nào anh sẵn sàng thì anh báo với em Ồ. Mà cô bé này lúc đó mới có 18 tuổi ừ. thôi Như vậy Thịnh lúc đó là đã 22 tuổi rồi đúng không? Dạ Thịnh ừ. lúc đó là ba tuổi đúng dạ, không? Lúc đó là em đang à, học uh, sinh viên đại học ừ. ừ. Nhưng mà khi mà Thịnh nhận được một cái tin của Nguyên là khi nào anh sẵn sàng Lúc đó em như thế nào em suy nghĩ như thế nào lúc đó là em ờ, em đổi ý à, lúc đó là em ờ, nhắn lại liền là ok thì mình sẽ ờ, tìm hiểu nhưng mà lúc đó là em rất vui đúng không rất vui rất chứ nếu như em nhận được cái tin thôi vậy thôi nghe anh hoặc là im re luôn là chắc chắn rằng là thôi là cô ấy bay đi luôn rồi đó thì là buồn đó nhưng mà thật ra đó cũng là lần đầu tiên mà con dám nói chứ hồi trước đó là thích ai thì con phải chờ một năm sau để mình coi coi mình còn thích người ta hay không thì mới dám nói rồi như vậy là chấp nhận tìm hiểu xa ờ lúc đó là yêu xa mấy năm cưng là khoảng uh, ờ, 4 năm wow, wow yêu xa 4 năm luôn như vậy chắc khó khăn lắm đúng không dạ rất Trong là khó nhưng mà xinh đẹp như như như như cưng như vậy á ở bên kia học thì chắc chắn là phải có nhiều người theo đuổi rồi đúng không <laughs> thật ra cái thời gian đó nó cũng rất là buồn tại vì lúc đó thì con không có về mỗi năm mà là cứ hai năm con mới về một lần ừ. cho nên con nói ảnh đó là anh chờ thì hai năm nữa mình gặp Thôi rồi thì cứ à, con đếm từng ngày luôn á con đếm từng ngày cho tới ngày về luôn thì à, nhưng mà có một cái à, sự kiện đến đó là anh ấy sẽ đi à, à, có có một cái chương trình anh ấy sẽ đi giúp đỡ cho những người khác trong ừ. vòng 2 năm và anh sẽ để dành tiền và anh sẽ đi giúp đỡ cho người khác trong vòng 2 năm đó và sẽ không có nên bận tâm với những chuyện yêu đương hay là vân vân thì à, đó là điều tốt và ảnh muốn làm khi mà ảnh chưa có kết hôn chính vì vậy mà con cũng ủng hộ cái việc đó ừ. nhưng mà ảnh được gọi đi một tuần trước khi con về mà trong khi mình đã định đó là sẽ gặp một tuần hai tuần rồi con lại đi lại thì nó sẽ đỡ mệt hơn ừ. thì nó đã rất là buồn cho nên tại thời điểm đó thì con vừa đi làm mà con vừa khóc luôn khóc rất là nhiều Vì tại vì cái ngày hôm đó đếm từng ngày ờ, ngày, từng ngày đó dạ. mà về thì lại về Việt Nam lại ảnh đi. đi lúc đó bị sốc mà con hiểu cái người tâm thần là như thế nào con không tập trung vô được làm gì hết á ở Việt Nam bao lâu dạ khoảng lúc đó thì về chơi được khoảng 3 tháng ạ à. Trời dạ. ơi hai năm thì chơi được tháng trời tháng. không biết về để làm gì luôn á hả về, dạ, về thì gặp gia đình cũng vui nhưng ừ. mà nó nó hơi bị chống sốc. chính. á tại vì là mình đã lỡ mình đếm từng ngày từng từng giờ để mình được về tại vì mỗi tuần thì em vẫn uh, trao đổi thư với ờ, bà xã của em đó đồng lâu lắm nên nó là xong là thôi quyết định thôi mình tập trung vào cái công việc rồi sau đó cũng uh, khuyến khích bà xã thì cứ tiếp tục hoàn thành cái việc học còn bên đó thì có anh nào thì cứ hẹn hò bình thường à, quen thì cứ quen bình thường có nếu mà có gặp ai muốn chọn thì em cứ chọn không sao hết nhưng mà hỏi hai đứa này trong thời gian đó là hai đứa có say nắng với đối tượng nào khác không anh chắc tập trung hơn con <laughs> tại vì em thì không có <laughs> con có say nắng con có thích à, tại vì đôi khi nó cô đơn quá đúng à, rồi à, thật sự biết. là cũng gặp ờ, ba bốn người rất là tuyệt vời có người thì là thạc sĩ ở bên đó rồi mình cũng không thấy điểm xấu rồi có người thì uh, hai người việt ba người việt thì à, anh ấy ngày nào anh cũng đi bộ chung với mình về tại vì ở bên mỹ thì à, cái thư viện đóng lúc 12 giờ đêm á cho nên ảnh sẽ luôn luôn đi bộ về tới nhà với mình để mà đảm bảo mình về an toàn thì trong vòng 6 tháng trời ảnh cứ đi chung với mình mà không có nhận được câu trả lời và mình cũng rất là rung động nhưng mà mình cứ ở trong cái thế là à, mình rất là yêu ảnh nhưng mà cái người này lại ở bên cạnh của mình và oh. suốt hai mấy năm trời thì con nói thôi hay là tạm tạm dừng một chút xíu để em suy nghĩ nhưng mà tại cái thời khắc đó xong cái ảnh ảnh đồng ý luôn và ảnh rất là tôn trọng ảnh không liên hệ trong vòng 3 ngày kế tiếp và dẫn tới đó là tại cái đêm đó thì mọi cái kỷ niệm nó lại về hết dẫn tới là mình đang hơi say nắng người kia và mình đang hơi mệt với lại cái tình cảm này nhưng mà tự nhiên tại cái đêm đó thì mình lại nó, lại lên về. lại và nó lại mình lại thấy rất là rõ ràng và từ đó trở đi thì con dứt khoát được sau 3 đêm mà con khóc ròng luôn á thì <laughs> tại vì nhớ lại cái mọi kỷ niệm thì con mới cố gắng liên hệ lại ba ngày anh cũng phải cố gắng để anh vượt qua sau đó 3 ngày thì ngồi nói chuyện lại thì lúc đó đã rất là xác định rồi ạ ừ là chấp nhận là yêu xa để ừ. mà hai người là của nhau đúng không dạ là xác định là con sẽ ráng chờ thêm 2 năm nữa rồi sao lần đầu tiên chạm mặt nhau nó làm sao con đã đếm từng ngày rồi cho nên con con thật sự rất là mong chờ cái ngày được gặp ảnh thì như những gì mà mình nghĩ thôi thì con gặp ờ, rất là rung nhưng mà thấy ảnh thì rất là vui rồi ạ à à. Ờ. còn hạnh cũng bình thường em cũng gặp bình thường rồi cũng nói chuyện bình thường thôi không nhưng mà dĩ nhiên là không có nhau rồi không có gì nữa không không em không bảo chứ không cũng vậy là không làm thêm nữa gặp nhau cái cặp này nữa chạy tới không mình mặc cho phụ huynh quên vâng. anh định em anh định em em nguyên nè anh định trời ơi rồi sau đó là sao sau đó thì tụi em tiếp tục à, hẹn hò gặp trực tiếp nhiều hơn dành thời gian với nhau nhiều hơn rồi mới nắm tay lần đầu tiên có những cái cảm xúc của tụi con cưới nhau bao lâu rồi dạ 11 một à. quen nhau 14 15 năm à. rồi bao lâu mới cưới dạ 8 tháng 8 tháng 8 là tháng. con đâu có dạ. quay về mỹ lại nữa không dạ không về luôn là chắc là cũng vì ông này nè đúng không dạ dạ đúng <laughs> rồi nhưng mà trong cái 8 tháng mà mình va chạm cụ thể trực tiếp với nhau như vậy thì có nảy sinh những cái tính cách mà không phù hợp không có một cái cái bức tường mà phải vượt qua là tại vì nó không có thoải mái à, ảnh cũng không có thoải mái lắm về cái vấn đề à, là gì về mặt cảm xúc mà là tại vì dù sao thì cũng 4 năm không có ở cạnh nhau á cho nên bây giờ phải học cách để mà giải quyết cùng với nhau rồi học ừ. cách để chia sẻ với nhau mà không phải chia sẻ dạng nói chuyện nữa mà là ừ. gặp trực tiếp ngồi nói chuyện với nhau ảnh nói cho ảnh thời gian à, con á, thì con về vì ảnh mà cho nên con cũng không biết là bước tiếp theo như thế nào thì cái cảm giác đó nó hơi khó chịu nhưng mà đến 4 tháng sau là ảnh cầu hôn dạ và cái bức tường đó chắc tôi nghĩ là nó xây nó cao nó đâu chừng tháng à. bao nhiêu lâu thì đập đập được cái bức <laughs> tường đó chừng tháng khoảng 2 tháng lấy nhau xong về là có con liền không hay là đi chơi bời đã đời rồi mới có con dạ 3 tháng sau thì ờ, là là mới bắt đầu có nghĩ tới việc có em bé và cũng là thời điểm khởi nghiệp lần đầu tiên luôn thì cái cái cái khó của con hồi mới mới bắt đầu ờ, kết hôn đó, đó là vừa làm quen với chồng lại bắt đầu có bầu à, xong rồi vừa là khởi nghiệp và ra những cái quyết định rất là sai cho nên mất tiền hết sạch luôn mất tiền phải ba bốn tỷ bạc là mất sạch tất cả những gì mình có ừ. thì dẫn tới đó là mất mất 7 năm sau thì con ờ, con phải làm để trả lại cho những gì mình đã ra cái quyết định sai tại là thời điểm đó hai vợ chồng cùng làm giống như là 7 năm giống để mà kiếm lại ba bốn tỷ đó để sửa sai để trả nợ ừ. đó đúng không à dạ, thì mình sẽ cố gắng để duy trì cái ờ, việc đó rồi tới cùng... năm 2018 thì mới lập ra cái công ty khởi nghiệp thứ ba coi như là cái chùm sò nó đã cứu lại tất cả mọi thứ dạ đúng không dạ. chùm sò ừ. thôi bây giờ mình ừ. tới cái vụ kia đi chị Mộng à kia đi Nguyên ơi nhìn thấy Thịnh nha một người rất là rất là lịch thiệp nha rất là điềm đạm thế không biết là anh ấy có những cái tật xấu đáng yêu nào ảnh chắc là cái tật xấu của ảnh thì ờ, không có thích gặp những người ảnh không thích thật à, sự rồi. cái đó là bình thường nhưng đúng mà nó rồi. nó không có bình thường trong cái cái việc mà dạ. kinh doanh hay khởi nghiệp ừ. dạ ừ. ờ, ờ, cho nên dạ. ảnh sẽ không làm những việc mà ảnh không thích và không gặp những người anh không thích ví dụ như gặp cái khách hàng đi hoặc là đi một cái ờ, hội nghị vân vân thì ảnh sẽ nói thôi em đi đi anh trông con cho thì cái đó con cũng không thoải mái nhưng mà con sẽ phải làm những gì mà ảnh ảnh không chịu làm đúng rồi <laughs> sao nữa nè còn tật gì nữa nè ảnh ờ, ảnh nóng tính với lại ảnh ờ, hay dễ bỏ cuộc hơn so với lại hai người thì ảnh sẽ nóng tính hơn nhiều à, bây giờ con mong muốn thịnh thay đổi điều gì anh vẫn còn 63 năm nữa để ảnh khắc phục cho nên thật sự là tại thời điểm này là ảnh hoàn hảo rồi còn ờ, cái những cái năm tới thì ảnh bớt nóng mà con nhắc mỗi ngày luôn và ảnh đã cố gắng để bước ra khỏi cái vùng thoải mái của ảnh cũng đang cố rồi ạ. ok thế còn thịnh nè tật xấu của cô ấy là như thế nào nãy giờ thấy cô ấy có vẻ như không có gì gọi là tật xấu hết trơn đúng không thịnh <laughs> cái tính của em thì em mà không thích ai thì em không gặp nên là vợ em thì cứ hay hay Nói. hay dùi em nói là thôi anh cứ đi đi rồi anh đi gặp đi chứ em phụ nữ sao em đi gặp rồi con cái rồi, rồi ai lo rồi đó thì cứ lặp tới lặp lại lặp tới lặp lại em thì em lại không thích cái cách đó ví dụ như ừ. em nói là à, em không thích là khi không thích đừng có hỏi lý do tại sao anh không thích mà tại sao anh không làm mà vợ em thì phải cố gắng để giải quyết cái vấn đề đó tới giờ vẫn vậy đúng không tới giờ vẫn vậy à một cái à, thứ hai nữa là vợ của em á là có những cái mà sai thì mình phải chấp nhận là mình sai à, mà không chịu không chịu tại cái thời điểm đó là không có chấp nhận là mình sai luôn tìm cách cái gì đó để hợp thức hóa biện bạo <laughs> biện bạo biện là mình đúng ừ. em vừa nói đó vợ em rất là thông minh thì cái đó là cái thông minh <laughs> thì với em thì chị có có ghen không có ghen không à không vợ em không có ghen mà em thì đôi khi em sẽ ghen một tí với uh, vợ của em tại vợ em thì thỉnh thoảng cũng uh, đi gặp rồi cũng uh, gặp người này người kia tại vì trong giới làm ăn mà đó thì đôi lúc thì cũng có một tí xíu ghen nhưng mà đó là lâu rồi xa xưa rồi à, bây giờ thì cứ thoải mái vậy <laughs> em có mong muốn vợ em thay đổi gì không chỉ có mong muốn cái mà cái mà mình sai thì mình chấp nhận là mình sai rồi mình ừ. sửa cái đó là ừ. cái mà em mong muốn thôi em biết em nhiều khuyết điểm lắm ạ à. em ờ, em mới làm mất chiếc nhẫn anh tặng em hay quên à, <laughs> với lại có một tuần à cho nên ảnh tự nhiên là mất rồi <laughs> Ồ, với lại à. đôi khi bận quá cho nên cũng ờ, để để con chơi điện thoại hơi nhiều thì cho nên em biết đó là em nhiều khuyết điểm lắm ạ ừ. <laughs> chị thấy gì nè tụi em á tụi em là đang là rơi trường hợp gì biết không hai người giỏi ở chung một nhà đó thực sự em không biết đâu hai người mà cùng giỏi ở chung một nhà để mà hòa thuận được với nhau để mà có thể song hành được với nhau á là một điều rất là khó ừ. khó mà phải từ cả hai người đều phải hiểu được cái điều đó và để nhịn những lúc nào đáng nhịn cái đó là chị nói thiệt à, nhưng mà rất may là vợ em là cũng thuộc tiếp người gọi là biết mềm á biết mềm dẻo đúng lúc á à, để có thể chế ngự được em đúng chứ rồi. em là tánh em cũng nóng lắm nói chung là cảm ơn các bạn à, các bạn vừa kể cho anh và chị vân nghe một cái chuyện tình rất là đẹp và các bạn sinh ra là để cho nhau à, và anh chỉ mong rằng là à, trong cuộc sống hai bạn sẽ càng yêu nhau hơn và có thật nhiều sức khỏe và và cùng phát triển thương hiệu mà cái thương chùm hiệu sò. sò này <laughs> lên một cái hàng top luôn nha à, xin cảm ơn con chào cô Hoàng Văn ừ. Rồi bây giờ các con hãy giới thiệu cho mình đi Con tên ờ, Hoàng Khương, năm nay con 30 tuổi Đây ừ. dạ con Rồi Khương Hoàng làm Khương, gì? 30 tuổi con làm nghề gì? Con làm bên nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm mấy quê con con nuôi tôm á hả dạ. ngon okay. lành rồi ông khương, chủ dựa tôm khương đúng không ông bà chủ dựa tôm rồi và bây giờ tới con dạ con chào cô hồng vân và chú quốc thuận À, con chào quý khán giả đến xem chương trình Vợ chồng son Con tên là Mỹ Ngọc, năm nay con 26 tuổi à. Dạ con đến từ uh, Sóc Trăng Hiện tại là con đang bán hàng online với lại là đang làm bánh đó cô ừ. Vợ chồng này giàu quá em ơi, chịu hết nổi rồi làm bánh Nuôi tôm nè ha, đi làm bánh rồi bán hàng online, ghê thiệt chứ Hẹn rồi, có Chắc bán chắn là online là chắc có tôm khô có nè, đúng không? Dạ. Có bánh nè, đó, thấy ờ, không? Có ừ hả gì cũng có nha cái cũng có dạ. mà chủ yếu con bán online là về thực phẩm mà hay là dạ. về à, về à, thực phẩm ăn uống rồi bánh luôn á cô à. ủa nay ngọc nói ngọc nhiêu tuổi 26 26, 26 Khương 30 30 Vậy là chắc chắn là đi mua bánh Và gặp cô này Thế là cua cổ Sao em nói là đi mua tôm Dạ không tôm tôm điện ru vuông là chắc nó bán là sĩ con quen vợ cũng như là anh em thôi rồi sau này ờ, khoảng thời gian ờ, con đi làm bữa đợt giãn cách ờ, chỉ thị 16 xong con mới về mới điện cho bạn rồi rủ vợ con đi ăn ủa nhưng mà con làm ở đâu lúc trước thì con con chưa nuôi tôm con chạy xe con làm tài xế á à. à. chạy con... xe cam cam gì cam gì cam, cam sành không à dạ. tức là trước đó là con trước, làm tài xế con vận chuyển cam dạ. Ờ, ở trên vĩnh long khi cái năm trời nên cái gần gần tết mới về về à. xong rồi thấy thấy um, vậy rồi con muốn làm quen là thấy vậy là thấy sao tức là dạ. trước khi con bị cách ly năm là con đã biết vợ con chưa chưa dạ con biết lâu rồi con biết rồi biết con. lâu đúng không rồi à. xong một một năm trở về thấy đẹp mất hồn đúng không cái lúc mà đi làm đó cô cũng uh, lâu lâu có nhắn tin với con hỏi uh, em dạo này khỏe không uh, đang làm gì khi mà giãn cách về đó là gần đâu 6 tháng hoặc cả năm đó, mới về quê một lần ừ. ừ. không có bạn bè gì trơn điện của con uh, em rảnh không uh, đi uống trà sữa với anh khoảng 4 giờ mấy 5 giờ chiều á cô lúc đó là làm bánh nguyên ngày mệt quá nó bụng mà có người rủ đi ăn mừng quá ừ. cái con nói ờ anh anh gũi với em đi là lúc đó là lần đọc đầu tiên của hai hai vợ à, chồng con nhưng mà là hai đứa biết trước là biết trước đó khoảng mấy năm chắc tầm khoảng ba bốn năm á con ba bốn năm lúc đó con có thấy là ngọc xin không sao không tấn công lúc đó mà đợi tới 4 năm sau rồi mới gặp lại rồi mới cua tại lúc đó con thấy ờ, có chồng con không để ý tới <laughs> à là dạ. ngọc dạ con đã từng ly dị rồi à, à. lúc đó là một cái gia đình phải không à, cho nên rồi, là con hiểu. không có để ý đúng không ừ. vậy là một năm con trở về là lúc đó là ngọc đã ờ, ly dị đúng không vậy. là ừ. hoàn cảnh ngọc lúc đó là ngọc độc thân đúng không cho nên con thấy vậy con phải nhảy vô đúng hiểu không rồi con cũng biết lâu con biết là mẹ đơn thân nhưng mà con coi như người em thôi ừ. thì ừ. tại chưa, tới duyên á con ừ. ừ. nhưng mà mẹ đơn thân rồi con có mấy ờ, đứa con dạ con có hai bé hai bé à, dạ bé lớn của con 5 tuổi với lại bé nhỏ 3 tuổi ừ sau khi ờ, con gặp lại ngọc cho tới lúc con cưới là cách nhau bao nhiêu tháng khoảng 3 tháng 3 tháng vậy thì trong 3 tháng đó có nghĩa là lần gặp lại rồi đó bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau gặp lại ờ, cái lúc uống trà sữa xong à. qua ngày hôm sau là ảnh ngủ con đi chơi đi chơi xong rồi cái ảnh uh, ờ, ngủ đi vô quán cao kê mình cao kê đi tại lâu quá rồi anh không được vô vô chỉ có hai anh em thôi vô ảnh ca ca hay lắm luôn cô ừ. <laughs> mê giọng ca dạ là sang ngày thứ ba là con và ảnh quen à, dạ. mà... rồi xong rồi 3 tháng sau là làm không. làm cưới dạ không ông đám nếu mà đám cưới là chắc khoảng tầm một tháng tháng à, sau là một cưới. tháng sau là đám cưới, làm cưới luôn dạ, tháng sau vậy là bây giờ cưới được hai tháng dạ cưới được hai vậy là tổng cộng vừa quen vừa cưới là 3 tháng dạ. là mới đây thôi à mới đây dạ, thôi con cưới hôm bữa 26 tết đó cô Ồ, oh, vậy đó hả? Ông tấn công sao mà ba ngày là ông dính liền luôn em. Hay thiệt. Okay. Mày con... giọng hát của ông. Gọi là cái bằng đó đi đi gọi là gì? Đi gọi là đi sao mà về trước á. Ha, người ta đi trước về sau, đây mình đi sao mà về trước luôn. Mà lu đu giác cái luôn nó chạy. Thiệt mà nó chạy quá nhanh luôn, ừ. chạy ba ngày rồi, như là nó <laughs> quen ta luôn. Rồi hai đứa nhỏ cưng ba không? dạ hai đứa nhỏ bây giờ là bỏ con qua một bên ừ. không thèm không thèm ngó ngàng tới đúng con không? nữa theo bạn này dạ. ba đúng không dạ đó. thương ba luôn có bây giờ là con đụng vô ba không được lúc nào cũng à, ba con nó mẹ ba con nó con thương ba con ơi ôi sao con hay vậy đâu chia sẻ bí kíp coi dạ lúc đầu con ờ, ba mẹ vợ cho nhà chơi ừ. thì thấy hai đứa nhỏ thấy thấy thấy, thương quá thấy tội à. nghiệp quá rồi con mới thấy vậy thôi ừ, con về cứ nói với mẹ con ừ. nói ờ, hồi đó thì cha mẹ con là ờ, khó lắm ừ. không có chịu um, kiểu như là mẹ đơn thân ừ. mà sao không biết gặp ờ, vợ con người cái ờ, mẹ chịu với hai đứa nhỏ ừ, cha mẹ chịu con mới nói vậy thôi vậy cho cưới luôn nha ừ. vậy hả à. là đứa trai đứa gái hay sao dạ hai đứa con gái cô à, hai đứa gái bởi vậy nó cưng là đúng rồi ôi vậy Ê, hả khương có đưa ngọc về ra mắt mẹ mình không dạ có là... lúc đầu mình có nói nhưng mà sau này có dẫn Tức là mới đầu nói nhưng mà mẹ thì rất là khó luôn á. Ừ. Dạ ba với mẹ khó hết Đúng luôn á cô. Nhưng mà khi gặp rồi Nhưng mà khi là... gặp rồi á thì là thương ờ, dạ. vợ con với hai đứa hai đứa nhỏ đúng không? Cháu thấy hoàn cảnh vậy nên là mẹ mẹ thương trước khi gặp ngọc thì con có người yêu không con có nhiều mối tình không <laughs> dạ nhiều lắm xinh lắm toàn <laughs> gái xinh gái đẹp Phải không à thấy nó hiền quá à hiền hiền dắt cái lu chạy em thấy hả ba tháng trời một đứt luôn một đàn vừa ngé vừa trâu trời ơi con học hết lớp 12 là con đi nghĩa vụ xong rồi con mới đi ờ, xuất khẩu lao động bên đài loan á Ừ. À. là anh thấy ờ, cũng có chồng rồi con không đi thì trong lúc thanh niên mà phải có phải có người yêu thôi phải có con cũng trải qua hai mối tình ở bên đài loan hả việt nam dạ việt nam yêu xa không anh chú ủa nhưng mà là thật ra là trước đây là con cũng đã thích thích ngọc rồi đúng không dạ chưa nói dạ, chung là như anh em không, không có thích chứ ừ con cũng không không, không không nghĩ là biết biết nhau như anh ừ, em ừ, ừ. thôi ừ. nhưng mà trong cái lúc mà gặp uh, khương á thì trong ba cái ngày mà trước khi mà tụi con tức là nhau đó tức là thì con có kể về cái hoàn cảnh ừ, của con có nghĩa là chia con, sẻ của con với khương không? tức là con gặp lại con mới chia sẻ hay là hồi lúc mà khi con, con bắt đầu ly dị làm mẹ đơn thân á, thì con có tâm sự với khương không ừ, dạ có lâu lâu anh em cũng có hay nói chuyện với nhau á cô à. là nói trước khi là yêu nhưng nhau mà lúc, dạ. lúc gặp con ờ, sau này mới nói là kể hoàn cảnh vậy vậy vậy vậy á ừ. con thấy à. vậy con con, thấu hiểu được con thương Càng vợ thương con ừ. lúc lúc mà con ly thân ly ly vậy đó mình nên con nuôi hai bé đỡ một ừ. cái là có có ngoại con phụ nhưng mà không có ngoại thì con lúc đó con rất là cực tại vì hai bé nó nhỏ cô nó hay ừ. bệnh nữa bé 5 tuổi bé 3 tuổi dạ đúng rồi bé 5 tuổi với bé hai ba ừ. tuổi à, bệnh là mình nó, nó lúc nào cũng bệnh một lượt chứ tại vì nó ở chung nhà con hai hai thao nước hai bên này nè con vừa um, lao nước hai bé cực lắm cô cô biết mà dạ có nghĩa là một mình con mà con ờ, con phải làm cái chuyện đó vừa làm cha vừa làm mẹ ha vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc dạ nếu cô làm mẹ cô cũng hiểu cô hiểu dạ. mà ừ cho nên là khi mà khương biết cái hoàn cảnh của con vậy là khương khương thương liền rồi cô hỏi thiệt nha con thương hai nhỏ hơn hay con thương vợ hơn ừ. lúc đầu con thương hai đứa nhỏ lúc đầu con thương hai đứa nhỏ <laughs> thương hai đứa nhỏ đúng không thương lắm luôn tại vì á khi bé nó nhỏ vậy là lúc mà nó bám víu vào vào cứ là nó giống như mình gần như là một cái điểm tựa cho nó vậy đó mà đã vậy nó lại khao khát được có cha đó giống nên nó tìm gặp ở con tất cả những cái gì mà nó đang ước muốn á thành ra là nó sẽ rất là thương khương cô phải chúc mừng con bởi vì mặc dù thời gian ngắn thôi tụi con tìm hiểu và đi đến với nhau nhưng mà tụi con đến với nhau bằng một cái tình cảm mà nó không phải là tình yêu đơn thuần mà nó là tình thương yeah. Dạ. và tình yêu cái đó là cái rất là bền mà con rất yeah. là dạ. may mắn cô mong á là khương à con cứ giữ cái tình cái tình yêu của con bây giờ dành cho hai đứa nhỏ con có biết không con nít nó ngộ lắm nó giống như là tờ giấy trắng á con con vẽ cái gì lên đó thì ừ. con thu lại sẽ là cái điều đó ví dụ như con vẽ và trái tim cho nó thì cái con thu về sẽ là trái tim dạ yeah. con nghe con nhớ nha quá là tuyệt vời rồi nhưng mà bây giờ là các con mới ờ, à, lấy nhau được 3 tháng đó. Và bây giờ mình tới tiết mục vui đi ừ. nha bây giờ hỏi nè lấy nhau về 3 tháng trời thì có phát sinh những cái tật Hương xấu nó có tật xấu gì đó dạ chồng con thì hầu như là ảnh tốt ảnh nấu ăn cũng ngon thương vợ thương con làm xong trong cái nhà phụ con rồi lại ra ngoài à, ngoài cuộn á ngoài ừ. đồng nữa nói chung là ảnh rất là cực con thương lắm chỉ có ừ. một cái tánh là ảnh hơi nóng thôi dạ mỗi lần nóng lên thì sao cọc phải không dạ hơi cọc nóng cỡ nào đâu kể trong chuyện nghe chơi coi tại cô không có hình dung được khương nó nóng sao ừ. mắt ảnh buồn rồi nè mắt buồn mặt ảnh hiền khô, khô à. à. mà hiền ờ. khô mà không biết lúc anh nóng anh nóng sao nè tôi đang nóng nha bà ừ, tôi đang rất nóng đó <laughs> nóng mà thấy ngủ ngắt không ạ ừ, là nóng cái cơn của nó là cỡ nào con kể thử một lần nóng rồi cô nghe coi ảnh mà nóng lên là như là một người khác vậy đó cô ừ. con sợ lắm bởi vì có đập đồ rồi có dạ không đập đồ này kia thì không chỉ là tại vì con người hay ờ, mềm yếu á rồi con thấy ờ, mỗi lần con làm cái gì sai hay là sao ảnh chỉ cần lớn tiếng với con thôi là con đã sợ <laughs> con đã cảm thấy là con buồn con bởi vì con rất là, là sợ con chỉ muốn cái kiểu như là dạ. bình thường con không có gì chứ nhưng mà con bực bội con hơi khó chịu kiểu như là con muốn cái gì nó chỉnh chu hơn xíu vậy đó cái gì anh cũng muốn hoàn hảo con muốn cái gì nó cũng phải là gọn gàng chỉnh chu khi đi làm mệt về đi con muốn ờ, thấy ờ, nhà cửa nó con nít nó quậy á con ừ. thấy nhiều lúc con nó quậy mà mà con thấy cũng hơi bực bội quậy mình ờ. cọc luôn á con không có gặp nhưng mà vợ con kiểu như không quan tâm lo làm bánh không không quan tâm hai đứa nhỏ không tức là hẳn không quan tâm hai đứa nhỏ là là con à. kiểu như lo làm bánh rồi, ờ, hai đứa nhỏ nó chơi rồi con thấy vậy con, con nhiều lúc cũng hơi bực là anh muốn cho con là bớt công việc làm bánh ờ. với lại là đi giao đồ lại quan tâm hai đứa nhỏ thôi ừ. dạ ừ, không đúng. muốn cho con làm ừ, nữa anh nói lớn thì anh nói cỡ nào đâu lớn cỡ nào đâu là anh nói sao có hơi hơi nạt thôi la quá cũng đâu có nên đâu con mình làm chồng thôi nói lớn tiếng thôi chứ không có phải là la làng ừ. rồi hiểu lớn vậy tiếng. mà sao nó sợ dữ vậy tại bên này người ta mềm yếu rồi chú hỏi nè thường là mấy ông mà đi nuôi tôm á mấy ông mà đi ra ruộng làm á là bao giờ cũng vậy ngày nào cũng một xị hai xị bạn này có có uống rượu không dạ không không biết nhậu ít lắm ừ. có ghen không con thì không có ghen với chồng con ừ. đang hỏi chồng con mà <laughs> chồng con này đang kể xấu chồng con mà có à. ghen không chồng con thì lại ghen với con ừ. Ờ. lúc nào cũng muốn uh, em đi giao đồ là anh phải đi với em ừ. dạ lúc nào cũng kiểu như hai vợ chồng muốn làm cái gì đó là hai vợ chồng dạ ừ. đi đi đâu là phải hai vợ chồng hết ừ. ừ. dạ uh, không có muốn con đi mà nên ừ không phải đó con khi con sợ người ta nói <laughs> bắt vợ làm gì đó rồi ờ, à, à, không chia sẻ là bắt vợ làm. không chia sẻ với vợ mình nên con nhiều lúc khi con muốn đi theo cái phần ở dưới lộ đang làm con chạy xe em khi một tay cầm bánh một tay đi dao đó thì thấy nguy hiểm rồi sao còn tật gì nữa không dạ không vậy thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì con chỉ mong muốn là chồng con nói khi mà mình nóng lên á mình kiềm chế bản thân mình xíu suy nghĩ những lời mình nói nhiều khi những câu nói mà mình cảm thấy ừ đơn giản nhưng mà mình nói với người nghe thì người ừ. nghe ta cảm thấy nặng nề Đó là tổn thương đúng dạ. không Dạ. thật sự là chồng con rất là thương con tới con đó vợ con, con có những tật gì? xấu nào vợ con nói chung là vợ con là biết công môn gia gia hạnh chứ công dung ngôn à, hạnh công à, rất là công dung ngôn hạnh ừ. bên chồng anh vợ sống hòa đồng đó nhưng mà con nhiều khi con con muốn vợ thay đổi là làm cũng phải biết trừ thời gian lại dành cho tụi nhỏ với gia đình thực ra là cô không cần hỏi con cô cũng biết là cái mong muốn của chồng con á tại vì vậy nè chồng con á thương con rất là thương con chồng con vừa yêu con mà vừa thương con chồng con mong muốn những một cái điều có thể là về phía về phía của ảnh thôi dạ, dạ. là anh chỉ muốn con được uh, thảnh thơi một chút lo cho bản thân nè lo cho chồng nè lo cho con một chút cái chuyện kiếm tiền á thì là có thể là san sẻ cái điều đó cho chồng đi chồng làm được thế nhưng ngược lại á thì chồng con muốn bù đắp cho con yeah. Dạ. bởi vì con đã quá cực rồi cho nên chồng con muốn bù đắp cho con cho nên chồng con bị sót chồng con mới vì sót quá cho nên mới bật lên thành một cái tức là cái cọc á sau này mà ví dụ con thấy là hết cọc rồi là con thấy à cái bộ hơi nhạt nhòa tình yêu rồi đó ừ theo cô thì như vậy nè con control cái âm vực trong cái giọng nói là cái thứ nhất cái thứ hai là về từ ngữ ví dụ nhiều khi mình bực quá mình nói những cái từ ngữ á nó sẽ khó nghe một chút rồi yeah. Dạ. vợ con nó tuổi thân tại vì sao khi mà vợ con đến với con vợ con đã đã là một người phụ nữ đã có hai đứa con rồi lúc nào vợ con cũng sẽ có một cái mặt cảm riêng cho nên thành ra bất kỳ một cái gì mà nó nó đụng chạm đến cái cảm xúc đó là vợ con sợ liền đó cho nên nếu mà con thương thì thương cho trót yeah. Dạ. nghe